Dạ, kính thưa đồng bào ờ, đóng dấu gì ờ, cháu ra tranh cử thì được ờ, hợp pháp nhận đóng dấu của liên bang ra tranh cử thượng viện Statement of Kennedy tìm bố ứng cử hợp pháp được đăng ký mở gỡ dìa của liên bang United States Senate hôm nay 2018 này Thế là cháu Pháp được nhận đăng ký ra tranh cử đúng pháp luật của luật pháp những đồng bào bầu cho cháu vào thường viện cháu à, tâm thiện từ bi ra giúp cho xã hội lo cho nước mỹ đồng bào và nhân dân việt nam được quyền sống quyền làm người và quyền tự do nhưng chúng khổ quá nghèo khổ quá đều bệnh tật thấy nhiều quá cháu nằm đêm ngủ không ngủ được nước mắt chảy thấy đồng bào việt nam đau khổ quá bệnh tật không thuốc men không nhà cửa sống cuộc đời nô lệ áp bức bất công cộng sản đưa tàu mang rợ vô đô hộ tiêu diệt cả thế hệ cả một tiền đồ dân tộc đất nước của Việt Nam Đại Việt Hồ Chí Minh là người Tàu Trung Quốc tiêu diệt đưa tàu mang rợ vô Việt Nam đô hộ mất Hoàng Sa Trường Sa mất lãnh thổ lãnh hải mất cả tiền đồ dân tộc đô hộ tiêu diệt cả dân tộc làm cho ra tranh cử thường viện Liên bang Mỹ Yeah dạ. bầu cho cháu đây cái thế 2001 2003 quốc hội ông đã còn không có cháu rồi mà miệng thế trong bao vào đây à, khi con khi con à, thanh cỡ tức là cháu than cỡ cháu là liền mình nước than cỡ cháu làm việc với tổng thống mỹ 19 cái chương trình là bảo vệ nước Mỹ và bảo vệ dân tộc Việt Nam Trung Quốc trả lại lãnh thổ lên hai Hoàng Sa Trường Sa toàn vẹn thước núi tất sông của đại Việt Trung Quốc phải cắt bản đồ trả đất nhà Việt Nam được tự do nhân quyền được quyền sống quyền làm người nói thẳng là Việt Nam xóa cộng sản dạ yeah. nên vui vẻ tất cả người cộng sản vui vẻ à, tiến hành việc xóa đen cộng sản rồi cứu lại dân tộc cứu lại nhân loại về Dạ, yeah. kính chào cũng có kính thưa ông Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống George W. Bush của ngoại trưởng Henry Kissinger là chủ tịch thượng viện Merkel là tất cả của Mỹ đưa đi thưa tất cả truyền thông báo chí của Mỹ và tất cả cộng đồng toàn báo chí Việt Nam mình ủng hộ vận động cho cháu là tranh cử hay than cử vào thường diện kỳ này bảo vệ nước Mỹ bảo vệ nhân dân Mỹ bảo vệ nhân dân Việt Nam bảo vệ lãnh thổ lãnh hải Việt Nam và tất cả người trên thế giới được hòa bình hạnh phúc trong tình yêu thương à, xin trân trọng lòng thành kính biết ơn cử tri thank you bọc cho treo là điều thank you